Xin kính chào toàn thể anh em trong hội nhôm kính à, Chào mừng anh em quay về với à, kênh Máy cắt nhôm Factor VN à, Và đây là kênh à, chuyên giới thiệu về những cái dòng sản phẩm phụ kiện trong à, cái lĩnh vực máy nhôm kính à, Và cho anh em cũng quen thuộc với kênh của em Thì em là Lai Và em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam và trong ngày hôm nay thì em giới thiệu đến anh em à, em cũng giới thiệu về những cái máy Ừ, sản xuất cửa nhôm những máy cắt nhôm này hay máy phai đố ép gốc những con máy to đấy hôm nay thì em sẽ không có giới thiệu mà em sẽ giới thiệu đến anh em hôm nay là những cái phụ kiện đi kèm theo máy để chúng ta có thể là sử dụng ví dụ như là anh em mua máy cắt nhôm thì đi theo máy chắc chắn là phải có hai lưỡi cắt nhôm này à, tùy theo máy máy cắt một đầu thì nó có một lưỡi cắt hoặc anh em mua máy ép gốc thì nó có, sẽ có dao ép gốc hoặc là những cái dòng phụ kiện khác của các loại máy à, và anh em thấy thì trên màn hình đây là đang có cho mình đây là bốn cái hộp thì chắc anh em nhìn thì cũng đoán sơ sơ qua được là bốn cái hộp này chứa cái gì rồi đúng không ạ à? thì bốn cái hộp này nó sẽ đi kèm với uh, một con máy phai đầu đố cho anh em nào làm trong những cái uh, công trình uh, cần chia đố cửa thì chúng ta sẽ sử dụng những cái con ờ, máy file đầu đố và đi theo máy file đầu đố thì sẽ có dao file và bốn hộp đây là bốn hộp dao file đây là những cái loại dao file ờ, cơ bản thôi là và chúng ta thường hay sử dụng ở cả hai khu vực miền Bắc miền miền Nam à, và cả khu vực miền Trung nữa đây là những cái ờ, bộ dao mà chúng ta hay sử dụng nhất nên là em sẽ giới thiệu lúc trước thì em có làm một cái video giới thiệu về dao à, phay cửa nhựa nữa nhưng mà cửa nhựa thì bây giờ người ta ít dùng hôm nay em chỉ giới thiệu đến anh em về hai hệ nhôm thôi và hai cái mã dao phay này sẽ dùng cho hai hệ nhôm đó là một hệ nhôm à, BMA này và một hệ nhôm Sinfa và đây là hai hệ nhôm đang được sử dụng rất là phổ biến à, từ Bắc vào Nam và ở khu vực miền Bắc thì chúng ta chủ yếu là sử dụng hệ nhôm BMA là nhiều ạ và khu vực miền Nam thì chúng ta sử dụng hệ nhôm Sinfa à, đây là hai cái hệ nhôm cơ bản mà chúng ta hay sử dụng nên em sẽ giới thiệu về hai cái loại nhau phai này à, và anh em nhìn thấy ở đây ạ à. đây em giới thiệu cho những anh em nào à, chưa biết phai đố nhôm là như thế nào và phai đố thì nó ra làm sao thì trên tay em đang cầm đây là một ờ, hai cái thanh nhôm nha dạ, anh em nhìn thấy đây là hai cái thanh nhôm này và nhôm này là nhôm sinh pha đây và cái uh, uh, thành phẩm đây là cái thành phẩm uh, ờ, pha đố đây thành phẩm này là do tại công ty Factor Việt Nam em pha sẵn thì do là pha xong rồi vứt ở ngoài kho ấy nên là nó nó không có được uh, sạch đẹp lắm à, nhưng mà anh em nhìn thấy đây là mặt mặt phai nè mặt phai nhìn rất là sắc đi à, rất là ngọt luôn và nó không có bị uh, những cái tình trạng như là bị ờ, nổ hay là như thế nào hết và mặt file này là bên em file chưa có phun dầu làm mát nha à, vì khi mà chúng ta file thực tế tại xưởng ấy, thì phải cho thêm một ít dầu làm mát vào nó sẽ làm mát cho thành phẩm bền cho máy và file nó sẽ cái tiếng ồn của nó sẽ đỡ hơn sản phẩm tạo ra nó không có bị cháy nhôm nó nó sẽ được uh, làm mát dịu hơn và thành phẩm nó sẽ đẹp đây, anh em thấy thì chưa có dầu nhưng mà file rất là đẹp mặt file rất là sáng và cái này á là sẽ sử dụng cho những anh em nào mà à, làm những cái à, cửa nhôm mà chúng ta cần à, chia đố chia khung ra à, chia làm hai đấy anh em ạ đây ạ ừ, đây này cái cửa như thế này và anh em chia ra làm hai như thế này đây đây, đây anh em có thể hình dung ra một à, cái cửa như vậy đây anh em thấy này về ờ, chất lượng file nó còn ờ, phụ thuộc vào máy cũng như là về dao anh em căn chỉnh thì chúng ta căn chỉnh đúng cử thì file nó sẽ rất là sắc nét và thứ hai là nó sẽ khớp đây nó không có bị hở đây rất là đẹp ạ à. cái này thì hành phẩm thì anh em chỉ cần ờ, bắt vào nó là xong thôi và để tạo ra được ừ, hai một cái thành phẩm như thế này chúng ta sẽ cần ờ, đó là một cái máy file này à, và một giao file đúng cho hệ nhôm đấy và kèm theo nữa là tay nghề của anh em thực ra tay nghề tức là căn chỉnh mà khi anh em đang sử dụng máy tại công ty factor thì anh em biết là kỹ thuật của công ty factor sẽ căn chỉnh giao hoàn tất cho anh em hết nên là không, không anh em không cần phải lo à, ờ, giao file này thì trừ trường hợp những anh em nào đang sử dụng máy chế mà chúng ta muốn dùng thì chúng ta căn chỉnh nó đúng hệ giúp em à, đúng về cái kích thước của nhôm giúp em để mà khi mà chúng ta phai ra thì nó sẽ có một cái hành phẩm đẹp và những cái hành phẩm chuẩn bây giờ em sẽ mở hộp để anh em có thể là thấy được uh, hai cái con ba bốn cái con dao phai này à, nhập khẩu về nó sẽ như thế nào trước tiên thì em sẽ mở hộp dao bma trước nha Đã, dạ, dao phai bma rất là nặng luôn em sẽ đặt ở đây và em sẽ mở hộp cho anh em xem Dạ, giao vai thì sẽ được đóng trong một cái hộp giấy như thế này ừ, Đóng trong hộp giấy là tại vì bên em sẽ vận chuyển ạ vận chuyển từ ờ, bên nhà máy Vector về luôn từ bên Trung Quốc về nên là phải bỏ trong hộp giấy và kèm theo đó là một cái, cái lớp bọc như thế này này em sẽ ra anh em xem đây nó sẽ được bọc trong một cái lớp bọc như thế này nên đây là một con ờ, dao BMA con này là con ờ, sập liền dạ. đây, em thấy này dao này chất lượng là dao này à, về chất lượng me này anh em thấy này me được đính rất là chính xác này rất là tỉ mỉ và chắc chắn đảm bảo cho chúng ta file không có bị tình trạng đó là bị ờ, vỡ me nếu như chúng ta file đúng nhôm đây và anh em thấy thì trên mặt dao file đây và có logo thương hiệu của công ty Factor đây là hàng nhập khẩu hoàn toàn nha đây là sản phẩm ờ, độc quyền của công ty Factor thì anh em biết thì trên thị trường giao phai nó cũng có nhiều loại đấy thì khi chúng ta mua thì ờ, chúng ta cân đối về tài chính thì nó không có bao đáng bao nhiêu cả nó chênh lệch với nhau vài trăm hoặc một hai triệu nhưng mà khi ờ, chúng ta đầu tư thì chúng ta tiết tiền chúng ta mua cái rẻ hơn một xíu nhưng mà về phai được mấy hôm thì nó lại hỏng mất thì nó không đáng ạ đây là con dao phai a sập liền và bây giờ em sẽ mở một cái hộp nho pha sinh pha đây là nho pha sinh pha nho pha sinh pha thì ở đây là nho pha sinh pha ba tầng đây ba ba một ba nè đây con nho pha sinh pha này cũng vậy nó cũng sẽ được đặt ở trong một cái hộp cát tông như thế này và đây là một cái lớp bọc ở bên ngoài thì anh em nhìn thấy dao nhìn rất là mới nhìn rất là sáng đây tỷ lệ đây là dao 3 tầng nè me đây anh em quan sát là thiết kế me nè me được đính rất là tỉ mỉ rất là tinh xảo đây rất là chắc chắn và cũng tương tự thì trên dòng sản phẩm này vẫn được ờ, in logo Factor đây đây là sản phẩm của công ty Factor nhập khẩu hoàn toàn nha đây nè nó có có một cái ờ, lớp bọc ở bên ngoài như thế này đấy đây là nhà phai ạ à. thì hai hộp kia nó cũng là dao phai như vậy thôi à, về cái kích thước của dao ấy nó sẽ à, chiều rộng thì nó sẽ như thế này nó về độ cao của dao nó sẽ khác à, thì ở khi nào anh em có thể đến công ty Factor anh em xem trực tiếp giao tại ờ, kho của công ty Factor này hoặc là anh em nào ờ, đã tin tưởng đã dùng sản phẩm của công ty Factor rồi thì có thể là đặt hàng thì bên em sẽ ship hàng đến tận nơi cho mình dao thì bên em có đầy đủ luôn à, cửa nhựa cũng có à, cửa nhôm cũng có nhưng mà anh em sử dụng cái uh, loại dao nào cho hệ nhôm nào thì hoặc là loại nhựa nào thì báo cho em biết để uh, em chuyển đúng cái hệ dao cho anh em sử dụng để tránh tình trạng là mua về nhưng mà nó không khớp với nhôm của mình thì nó sẽ khó và đây là à, những cái dòng sản phẩm dao phai đố của công ty Factor Việt Nam và anh em nào ờ, ừ, muốn có cho mình những con dao như thế này thì liên lạc trực tiếp cho em ờ, có số điện thoại thì em có để phía bên trên màn hình đấy và anh em bấm gọi theo số 0787 291 188 để ờ, em vận chuyển hàng về cho anh em và anh em đang xem video thì ủng hộ em hãy ấn à, like video này và đăng ký kênh à, và để lại những cái đóng góp ý kiến để giúp cho em có thể là làm ra những cái video về những cái sản phẩm khác nó sẽ à, giúp ích được cho khối lượng công việc của anh em hoặc là giúp em thay đổi cách làm video để giúp những cái sản phẩm của em có thể là truyền tải được đến với khách quen chị em khách hàng đáp ứng được nhu cầu của anh chị em khách hàng và cảm ơn anh em khách hàng à, trong suốt thời gian qua vẫn luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam ạ. À. Kính chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo anh em nha.